Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi video của bên chat hỏi Ngọc Sơn của em nhé Thì à, cũng lâu lâu rồi, hôm nay em lại bớt một chút thời gian ra để em review cái cặp uh, à, dầu phượng những cái mẫu mới nhất của những cái năm 2021 và chào đón năm 2022 Thì như à, trên màn hình quý vị và các bạn đang xem đây thì chính là cái mẫu phượng cũng tương đối cái này thì em phải nói là tương đối nhé bởi vì em đã từng sản xuất ra những cái mẫu phượng này rồi đấy cái mẫu phượng này thì nó cũng tương đối là mới còn mới và trên thị trường này chắc hỏi thì nó cũng còn rất là ít người đang sử dụng cái mẫu này thì rất là ít chưa có nhiều còn cái mẫu dầu này thì ờ, nếu mà quý vị và các bạn đã xem rồi thì đã xem thì chắc là cũng nhìn cũng rất là thân quen đúng không ạ cái mẫu dầu này thì nó cũng tương đối là quen thuộc đấy nhưng cái quan trọng là cái mẫu phượng này cái mẫu phượng này là một cái mốt nó rất là mới rất là hiện đại để chuẩn bị chào đón năm 2022 trong cái mùa cưới hỏi chúng ta chúng ta làm được những cái mẫu trang đẹp nhất hoàn hảo nhất và gì bản cấp nhất đấy thì ngay sau đây em sẽ review kỹ cho mọi người xem về cái mẫu rồng cũng như là cái mẫu phượng mọi người chú ý theo dõi hết video của em nhé đây thưa quý vị và các bạn thì cái mẫu phượng mà em vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn thì nó đang được cận kề cận cảnh luôn trước màn hình của quý vị và các bạn đây nào à, cái mẫu phượng này ấy, thì à, em sẽ à, quay gần cho mọi người xem là gì nó được trang trí một cách nó rất là mềm mại à nó rất là mềm mại nó rất là điệu đà và em trang trí ở trên này em gắn nó bằng những cái bông hoa nó rất là mềm nó rất là đáng yêu luôn mọi người đây làm cho mọi người xem này đấy mọi người thấy tuyệt vời không ạ thì những cái bông hoa này được uh, bên em thiết kế theo như những là <laughs> cái sản phẩm mà khách hàng đặt cũng như là một số ờ, người chưa biết đến thì tiện thể trên video này thì em cũng giới thiệu luôn ạ còn uh, về cái phần đuôi thì uh, có lẽ là sẽ một số các bác sẽ hỏi là tại sao con này có hai đuôi thì <laughs> đây nó là một cái thiết kế mới đó là một cái thiết kế mới để cho nó thêm được những cái nó phong phú hơn thì đây là cái ờ, đơn hàng mà em đang ờ, chuẩn bị để đóng gói em ờ, giao cho khách hàng khách hàng ở, gì Thái Bình ạ vâng đơn hàng khách hàng ở Thái Bình nhưng mà thôi tranh thủ uh, khi làm xong thì em muốn review một tí để cho uh, giới thiệu cho đến uh, các quý chị trong làng cưới hỏi nhá ngàn chắc đấy đây nha em quay cả mặt sau cho mọi người xem luôn này về mặt trước mặt sau thì uh, nó cũng không có gì là là là mặt sau nó cũng không có gì là cầu kỳ lắm chủ yếu chúng ta lấy mặt trước còn với cái những cái thiết kế ấy, thì như mọi người đã biết rồi là tất cả là bằng uh, xốp dẻo rồi tất cả là em thiết kế bằng xốp dẻo đây mọi người xem nhá đây là cái phần uh, à, màu phượng đấy màu phượng và xốp dẻo rất là dẻo đây là mọi người thao hồ không bao giờ lo gãy dụng đấy còn uh, về cái quân cốt thì bên em cũng làm bằng quân cốt sắt rồi đây cho mọi người ừ. xem khung sắt rất là chắc chắn đây chính là hai cái móc đây nhá em chỉ cho mọi người xem đây hai cái móc này là để để bên em là thiết kế ra để cho mọi người là treo một cao vào cái cái cái khoảng này đấy, cái khoảng giữa này đấy treo buồng cao lên khi mà nó hoàn thiện cái buồng cao lên thì trên cái hoa phượng rất là đẹp mọi người Đấy. Còn bên trên này thì ở cái khoảng trống bên trên này chúng ta có thể cắm thêm lá cau, lá thiết Đấy. Rồi thì hoa trồng vân vân Còn là phía bên dưới gầm chân và cô làng phượng này thì chúng ta sẽ cắm hoa tươi Hoặc là hoa lụa Cái này thì tùy thuộc vào uh, nhu cầu của khách hàng cũng như là cái uh, cái, cái, cái cách người làm dạ. Còn đây nhá em sẽ review sang bên uh, ông giàu cái mẫu rồng này thì à, nếu như mọi người xem thì nó cũng khá là quen thuộc đúng không ạ mẫu rồng này thì nó là mẫu rồng khá là quen thuộc thế nhưng mà bên em thì nó có thêm thêm một số những cái phần thiết kế mới để cho nó hoàn toàn vàng hơn ví dụ như là phần đuôi đây mọi người xem đấy cái độ ngoằn nghèo của nó này cũng như là độ sắc nét nó rất là uyển chuyển rất là mềm mại khung cốt thì yên tâm rồi khung cốt thì bên em vẫn làm bằng những cái khung cốt nó rất là chắc chắn sốt thì vẫn là xét nghiệm sốt dẻo đấy khung cốt thì vẫn là khung cốt bằng sát là rất là chắc chắn sốt sốt dẻo rồi không phải lo được vải thì ờ, loại vải xịn sò nhất đấy, xịn sò nhất và nó rất là cứng cáp thoải mái để cho mọi người vận chuyển luôn đấy còn nói về chiều cao và cái chắp rồng này khi chúng ta thiết kế đặt vào mâm chát, đặt vào mâm chát thì uh, chúng ta thiết kế lên chiều cao của nó tương đối là hợp lý à. để các bác có thể vận chuyển được trong à, bằng xe con nhé cái này thì các bác có thể vận chuyển được bằng xe con bởi vì là em vẫn vận chuyển ở à, những chác này là bằng bằng xe 5 chỗ rồi đấy mọi người còn chác phượng này thì chiều cao thì nó thấp hơn một xíu chác phượng là chiều cao nó thấp hơn một xíu cho nên là các bác xếp nó rất là thoải mái luôn à đây à, nói thêm cho các bác xem là về cái vấn đề là thiết kế về cái bố cục để chúng ta trang trí hoa quả như cái chắp rồng này thì chúng ta có thể là trang trí quả dưa ở dưới cái phần phần phần bên dưới này có thể có thể là khi chúng ta đặt chắp là bên dưới này hoặc là bên cánh này nhé đấy hoặc bên cánh này đấy một quả dưa được khắc chữ hoặc tiểu hoa hoặc là ở vị trí này à, vị trí này đấy đấy còn đâu những cái quả khác thì các bác lại trang trí ở bên dưới còn uh, về cái những cái mẫu trác này mà các bác uh, trang trí hoa quả để trang trí hoa quả thì nó cũng rất là là, là, là thích hợp để gắn quả này cũng như là về cái chi phí nó cực kỳ là hợp lý luôn đấy thì tất cả là bà con cô bác anh chị em trong uh, hàng tới hỏi để xem video này mà thấy những cái mẫu dòng cựa ở bên em nó hợp tình hợp lý rồi mọi thứ thì nhớ ủng hộ cho em nhé trước tiên là rất mong được cái sự ủng hộ của của tất cả quý vị khán giả đang ờ, theo dõi video là bằng những lượt like, lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em đấy sau đó là uh, các bác nào có nhu cầu thì ủng hộ em thêm bằng uh, những đơn hàng ấy. đấy à và bây giờ em uh, sẽ nói giá công khai nhé vâng áo công khai cho toàn thể các quý khách hàng cũng như là các anh chị là một mẫu chat như thế này hoàn thiện như thế này hoàn thiện như quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên màn hình đấy ạ thì bên em đang có giá bán công khai là bằng 1 triệu 999 ngàn đồng nhé bên em đang bán là 1 triệu 999 ngàn đồng bác nào có nhu cầu muốn đặt những cái mẫu cháp như thế này hoặc là bất kể một cái mẫu nào mà các bác à, lựa chọn bên em thì có rất là nhiều mẫu thì có thể là ebook trực tiếp hoặc liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại bên góc phải màn hình của các bác ạ. Đó. Đó là hai số điện thoại 0965 246 112 hoặc 0822 556 222. Đấy nhá. Các bác nào có nhu cầu thì ờ, cứ ebook trực tiếp, liên hệ trực tiếp và kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại ờ, ba con hai của nhá thì em sẽ gửi cho các bác xem rất là nhiều những cái mẫu nó khác nữa chứ không uh, riêng gì cái mẫu này các bác thỏa sức mà lựa chọn thỏa sức mà mà mà uh, <laughs> thích luôn đấy bác nào nhu cầu thì cứ nhớ nhá ebook ủng hộ cho em nhá à, bây giờ thì chắc là em uh, xin phép để em uh, đóng cái đơn hàng này đóng gói cẩn thận để em uh, gửi đi cho khách hàng đấy ạ các bác nhớ theo dõi hết video thì nhớ like chia sẻ ủng hộ đăng ký kênh cho em nhé ở đây nhé mọi người nhé thì đây là chính là cái túi mà phụ kiện để đi kèm theo khi mà mọi người uh, nhận xác thì nhớ là có cái túi phụ kiện này để phòng trừ khi uh, những cái bông hoa bị rơi rụng hay là những cái vải hay quả ớt bị rơi rụng nhé thì bên mình có kèm theo một túi phụ kiện như thế này đấy để giao cho khách hàng đầy đủ luôn đấy nhá mọi người nhé vâng Thưa các quý anh chị, thế sau khi mà bên em đã hoàn thành tất cả những cái uh, phụ kiện cũng như là những cái cần thiết nhất cho cái mẫu cháp này thì bên em sẽ đóng gói như thế này ạ. Đây, đấy. Vừa nãy thì uh, em ờ, cho mọi người xem là khi nó ở bên ngoài như thế nào nhưng mà khi xong thì bên em sẽ phải đóng gói cẩn thận như thế này để cho mọi người uh, khi nhận được hàng thì yên tâm nhé. Đấy, tất cả các sản phẩm bên em đều đóng gói rất cẩn thận trước khi gửi đi cho quý khách hàng đấy các bác xem là đây em đóng gói rất cẩn thận luôn ok đấy mọi người à, theo dõi video mà thấy hay thấy đẹp thấy à, có nhu cầu mà muốn à, đặt về những cái mẫu cháp sồng phượng như thế này thì cứ ebook cho em hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở bên góc phải màn hình các bác nhé còn chắc bây giờ thì em xin phép để kết thúc video tại đây rất mong được sự ủng hộ của toàn thể quý vị khán giả cũng như là các quý anh chị khách hàng xin à, cảm ơn tất cả quý anh chị vâng giờ thì em xin phép được chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo